bạn hôm nay à, mình xin giới thiệu với các bạn cách mà đeo khẩu trang nó kín để trong à, việc phòng chống à, dịch covid 19 thì hiện tại mình đang trong những cách ly khi mà các bạn mua cái khẩu trang như thế này <coughs> muốn làm cho nó khích lại mà dễ thở thì các bạn sẽ thắt hai cái đầu nút này lại các bạn thắt càng sát càng tốt nha các bạn hai nút này càng sát càng tốt càng sát thì nó sẽ càng kín sau đó các bạn mở ra các bạn hai cái mép này các bạn đưa vào phía bên trong các bạn đưa vào phía bên trong hết như thế này các bạn đeo Đúng thì cái đường sống trên đây vớt lại cho nó sát đó thì nó sẽ rất là kín các bạn rất là kín rất là kín và các bạn rất là dễ thở à, các bạn nào mà không quen đeo khẩu trang mà thì các bạn hãy làm cách này thứ nhất là nó kín nó giữ phòng chống covid 19 rất sát cái này hồi nãy mình chưa có bỏ vào nè các bạn phải bỏ vào trong vào chồng thì nó rất là sát và chỗ này nó có cái khoảng không để cho các bạn rất là dễ thở đó các bạn không cần phải ngợp khi mà các bạn đeo cái khẩu trang theo cái cách thông thường đó thì nó rất là sát kính đó, nhìn xem đó. À, nếu các bạn cảm thấy hay thì các bạn à, chia sẻ cái video này à, cho mọi người cùng làm nhé xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn